Xin chào tất cả các bạn Thì hôm nay mình tiếp tục mình làm video này Mình giới thiệu cho tất cả các bạn Những cái dụng cụ để các bạn đánh bài lá bịp Thì uh, trước mặt các bạn đây là những cái dòng máy đánh bài Và những cái phụ kiện soi bên cơ sở của mình Như vòng tay nè, đồng hồ Hoặc là ống tay áo soi, hộp quẹt Điện thoại cù bắp ha Thì tất cả những cái dụng cụ này Nó sẽ hỗ trợ cho các bạn khi tới sòng chơi Các bạn có thể cất cái điện thoại máy chủ vào túi Và để những cái thiết bị này ra ngoài Để tránh cái trường hợp mà người ta nghi ngờ ha hoặc là những cái sòng sới nào họ khó họ cho không cho các bạn để ra điện thoại ra trước mặt thì mình dùng những cái ờ, phụ kiện này mình ngụy trang ha thì ờ, cái mà hôm nay mình muốn giới thiệu đến tất cả các bạn đó là cái hộp quẹt đây là cái hộp quẹt soi ha mẫu mã hình dáng bên ngoài thì nó giống như thật 100% giống như những cái bạn, các bạn nam mà sử dụng hút thuốc hàng ngày ha rất là đẹp còn bạn nào mà muốn độ chế nó đẹp hơn thì về chúng ta có thể lột cái lớp vỏ ở ngoài đi và các bạn dán theo cái mẫu mã của các bạn muốn ha thì rất rất là đẹp luôn thì các bạn có thể đây là cái miếng dán ở ngoài à các bạn có thể lột ra các bạn dán cái ờ, hình màu khác vô ha ở những cái video lần trước á mình đã giới thiệu cho các bạn cái hộp quẹt zippo này ha cái này cũng rất là ok các bạn cứ theo dõi cái kênh của mình thì sẽ được xem cái video mà mình quảng cáo cho các bạn xem cái hộp quẹt này rồi ha thì ờ, cái hộp quẹt 3 số 5 này thì khi mà các bạn mua hàng á mình sẽ tặng cho các bạn hai viên pin này hai viên pin này á thì các bạn có thể chơi trong vòng từ 45 tới một tiếng đồng hồ nó mới hết pin nha là một viên á này có hai viên thì các bạn có thể sạc thay đổi liên tục nha thì um, cái hộp quẹt này hay là tất cả những cái phụ kiện khác phụ kiện soi khác á thì nó đều có thể kết hợp với tất cả những cái dòng máy đánh bài từ dòng máy thấp tới dòng máy cao ha từ dòng máy A10 dòng máy iPhone 7 cho tới những dòng CVK đều có thể kết nối với cái chiếc hộp quẹt này nên nó rất là tiện lợi ha mình cũng nói luôn cho các bạn là có mình có hộp quẹt không là các bạn không thể nào mà chơi được phải đi kèm với nó là một máy chủ nha tại vì tất cả những trò chơi hay là chỉnh, chỉnh người số tụ hay là mã chơi gì đều nằm ở trong cái máy chủ này thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn kết nối giữa cái con CVK 700 này vào chiếc hộp quẹt này ha thì cái con CVK 700 này á thì bên cơ sở của mình nhân viên họ đã làm video giới thiệu rất là nhiều rồi thì hôm nay mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn xem một lần nữa nhé cái con máy này á mẫu mã hình dáng bên ngoài của nó thì giống như một chiếc iPhone 8 Plus á rất là đẹp ha thì cái con máy CVK 700 này á thì nó có thể gắn sim nghe gọi bình thường các bạn có thể lên mạng coi phim luôn chuối sạc cũng được, đã được cải tiến hơn rất là nhiều là các bạn sử dụng chuối sạc iPhone luôn này ha nó rất là giống như cái điện thoại iPhone bình thường của các bạn luôn thì khi mà các bạn vào xong á, thì đặt những cái chiếc điện thoại như thế này thì cũng rất là an tâm tránh người ta phát hiện ha thì cái mà hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là các bạn kết nối qua cái này thì các bạn chỉ cần chỉnh một bước duy nhất cho mình thôi nè các bạn bấm vào mật khẩu mật khẩu mặc định của máy CVK là thăng 1356 thì cái mật khẩu này á bên mình có nhận đổi cho các bạn luôn nha thì bạn nào mà muốn đổi á, thì cứ alo cho mình đây bấm vào thì hôm nay mình sẽ test cho các bạn xem là bài liên ha Với chế độ chơi là 4 nhà chơi Và các bạn chỉnh từ kênh camera Máy ảnh gốc và máy ảnh không dây Máy ảnh gốc á, là cái con máy này Máy chủ này Còn máy ảnh không dây là mình hôm nay mình sẽ kết nối với là hộp quẹt này Bấm vô máy ảnh không dây ha Và bấm bắt đầu trò chơi Thì à, đi kèm với nó đều có phải một bộ bài nữa ha Bài này là bài ca xanh 201 đây là bài thông thường phổ biến ở Việt Nam mình. Còn những cái vùng miền nào các bạn sử dụng những cái mẫu bài như là bài caro nè, bài tiền đô, bài cánh quạt hay là bài à, nhựa, bài ni lông gì đó thì các bạn cứ chụp hình Zalo cho mình, gửi cái mẫu cho mình xem. Mình sẽ cung cấp những cái mẫu bài đó cho các bạn ha. Những cái mẫu bài đó thì có sẵn, bài rồng cũng có luôn nha. Còn đối với những cái bạn nào ở nước ngoài á, các bạn sử dụng những cái bài Đài Loan, bài Nhật, bài Hàn Quốc gì đó thì các bạn phải gửi cái mẫu đó về cho mình mình sẽ nhận in cho các bạn ha thì trong vòng khoảng chừng từ 20 ngày đến 25 ngày thì các bạn sẽ nhận được bài nha đó là cái vấn đề bài còn tất cả những cái âm thanh mà khi mà vào sòng chơi á, thì nó sẽ được thu phóng lên một thu hết lên cái tai nghe để các bạn đeo vào tai ha thì đối với những cái con máy CVK 700 này á thì các bạn sẽ dự, sử, sử dụng tai nghe CVK kỹ thuật số này ha đây là cái tai nghe siêu nhỏ tai nghe tai nghe này có thể bắt sóng từ 7 tới 8 mét tai nghe là tai nghe khóa tầng luôn ha bất kỳ những cái dụng cụ thiết bị hay là cái họ có mua một cái tai nghe y chang như vậy vào sòng họ muốn bắt sóng dò sóng mình thì cũng không thể nào mà có thể dò sóng được ha nên là mức độ an toàn của nó rất là cao ha đây là cái tai nghe bluetooth siêu nhỏ đấy thì đối với những cái bạn nào mà kết hợp với những cái dòng máy thấp như là máy A10 nè máy VB6 á, thì nó sẽ dự, sử dụng tai nghe thường của những cái máy đó ha thì đây bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem nhé thì cái hộp quẹt này á mình cũng hướng dẫn cho các bạn cách lắp pin nè trong đây nó có cái chấu thì đây nó có cái chấu này các bạn cứ bỏ đúng vào là có thể hoạt động được rồi ha đây bấm vô nè đợi nắp lại nè đây camera của nó nằm ở đây nè các bạn thấy không camera họ ngụy trang rất là kín ha nè không thấy bất kỳ một cái gì lồi lõm lên ha nè bằng nè rất là kín luôn cái hộp quẹt này các bạn có thể mồi thuốc hút thuốc bình thường này hết ga thì chúng ta có thể bơm ga vào đây mở trong đây nó có bình có ga nè các bạn có thể bơm ga vào ha khi mà các bạn vô sòng thì các bạn nên tìm những cái camera ngụy trang cho nó thật tốt như giống như những cái hộp quẹt này á, là các bạn sử dụng hàng ngày nên là khi mà các bạn ngụy trang nó sẽ kín đáo hơn rất là nhiều ha đây bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem tốc độ đọc bài và góc quét camera của cái hộp quẹt này nó như thế nào nha đây camera mình sẽ để xuống đây cái máy chủ này là máy mới nên là khi mà các bạn bắt đầu khi mà các bạn à, mình test cho các bạn xem á thì nó sẽ cho mình test trong vòng 30 giây thôi nó sẽ bắt đầu lại trò chơi một lần nên là hơi bất tiện cho các bạn khi mà các bạn bạn xem nha đây mình mở bài test cho bạn thấy nhé cái này mình đang test cho các bạn xem là bài liên với số nhà chơi là bốn người chơi và chế độ chơi là báo hai nhà lớn nhất ha là một nhà lớn nhất và một nhà lớn nhì bấm bắt đầu chơi nè khi mà các bạn vô sòng á thì các bạn để cái điện hột quẹt ra ngoài rồi thì cái máy chủ các bạn sẽ cất vô túi ha chứ không cần phải để ra trước mặt nữa đây đặt bài nào máy báo 32 tương ứng với nhà số 3 là nhà có điểm số lớn nhất và nhà số 2 là nhà có điểm số lớn nhì ha tốc độ đọc bài rất là nhanh các bạn cứ đặt xuống là báo đặt xuống là báo ha kinh là báo chứ không có phải đợi chờ gì hết 32 nhà số 3 có nhà điểm số là này là liên rồi nè 90 bồi 8 điểm là nhà số 2 nè này 7 điểm và đây 6 điểm ha máy báo thì chuẩn xác 100 phần trăm khi mà vô sòng thì mình chỉ cần để cái quẹt này thôi còn cái này thì mình cất đi cất đi đâu cất ha nó rất là tiện lợi cho các bạn luôn đặt xuống nào đây mình gắn lại cái này là cái nắp nó mắc kẹt cái ờ, miếng lót pin này nó không được chặt ha đây cái này nó không có được chặt cái nắp đây là cái pin ha mình đặt bài ra nó báo nè này mình sẽ test cho các bạn xem nhé đặt bài xuống này đây tường quét camera của nó cũng rất là rộng nha nè đây kinh đây nè ba hai máy báo ba hai ha này ha nè test cho bạn xem nào các bạn có thể để dọc hay để ngang gì đều được ha cân nào bốn một thì tương ứng với nhà số 4 sẽ là nhà lớn nhất và nhà số 1 sẽ là nhà có điểm số lớn nhì nhá đây nhà số 4 là 8 điểm nhà số 1 đây là 4 điểm đây là 3 và đây 3 ha chơi những cái cái môn bài ăn nút như bài liên bài cào bài bính ấn độ thì các bạn chỉ ăn đúng đường ha không có đường phản ha máy báo 3 4 tương ứng với nhà số 3 sẽ là nhà có điểm số lớn nhất và nhà số 4 là nhà có điểm số lớn nhì nha đây nhà số 3 là nhà số 3 đây là 3 điểm còn nhà số 4 là 3 điểm luôn nhà này một điểm cái nhà này hai điểm ha mình sẽ test cho các bạn xem mấy lần nữa nha cân lên nào một bốn nhà cái sẽ là nhà có điểm số lớn nhất và nhà số 4 là nhà có điểm số lớn nhì nha thì tùy các bạn chỉnh cái chế độ các bạn thích chỉnh một nhà lớn nhất hai nhà lớn nhất hoặc là tất cả các nhà đều có thể được hoặc là bỏ cạn bỏ lá để nhà cái lớn thì khi mà các bạn vô sòng thì các bạn cứ chỉnh trước ở nhà thì vô sòng mình chỉ cần bật máy là mình chơi thôi ha Nhà số 1 là 9 điểm nè Nhà số 4 là 7 điểm Nhà này 7 điểm luôn là chạy nè Còn nhà này 2 điểm ha Thì cái hộp quẹt này pin rất là lâu Khi mà các bạn vô sầm thì cứ sạc đầy thôi hai cục Máy báo 24 Khi mà các bạn chơi hết hai cục thì chắc người ta cũng hết tiền rồi á Bóng 24 nè Chia nè hai đây 7 điểm 42 điểm nè cái này bù nè cái này bù luôn ha thì đây là một cái hộp quẹt soi mã vạch camera thì uh, kết nối với cái con CVK 700 này thì bạn nào mà có máy chủ rồi á thì các bạn có thể mua cái hộp quẹt này về xài còn uh, bạn nào mà chưa có thì các bạn có thể mua một bộ về các bạn chơi trong dịp Tết này ha Tết sắp đến rồi thì uh, cái hộp quẹt này á giá thành của nó cũng cực kỳ rẻ cho các bạn luôn nha phù hợp túi tiền với tất cả các bạn luôn